Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Đã bao giờ các bạn gặp phải một cái tình trạng giống như mình hiện tại không? Là mình á, muốn chơi Minecraft PE Nhưng mà ở đây mình có một cái điện thoại nè Cái điện thoại của mình nó quá cũ rồi, các bạn biết cái điện thoại này điện thoại gì không? Nhìn là các bạn có thể đoán ra được đúng không? Đây, có trái táo nè, đó là iPhone Và đây chính là cái iPhone 5 Nó ra từ hồi cách đây là gần 7 năm rồi Nó ra là hồi năm 2012 đó các bạn Và mình muốn chơi Minecraft ở trên cái điện thoại này không được các bạn à vì hiện tại bây giờ á, cái phiên bản mới của Minecraft á, nó quá nặng và mình không thể nào mà chơi được nhưng mà mình đã tìm ra một cái giải pháp có thể chơi Minecraft trên cái điện thoại cùi bắp này 7 năm trời rồi thì nó rất là cùi luôn các bạn rồi thì bây giờ á, mình đã tìm ra cách cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn cũng như là chơi thử cái phiên bản mà gọi là cho mấy cái máy điện thoại yếu coi nó như thế nào nha các bạn Ok và bây giờ thì chúng ta vào video ờ à, nhớ để lại cho mình 50.000 like và xem quảng cáo hoặc là bấm vô quảng cáo để ủng hộ mình nha các bạn Trước tiên á, thì mình sẽ chơi cái phiên bản Minecraft PE mới nhất bây giờ luôn Để cho các bạn thấy được là hạ chơi trên những cái điện thoại mà cũ lắm rồi á nó sẽ giật lắc như thế nào ha Ở đây không phải là điện thoại iPhone của mình mà là một cái điện thoại Android khác Và bây giờ thì mình sẽ vào CH Play Và mình tìm tới vai Minecraft PE nha các bạn Đó, hay vào CH Play mà nó chậm ghê không Rồi mình sẽ tìm là Minecraft PE Rồi ok sau khi mình tìm Minecraft BI rồi á thì tất nhiên nó sẽ chưa ra đâu mà nó nằm ở dưới đây nè đó Minecraft nè bây giờ nó ghi là Minecraft rồi đó Minecraft bình thường thôi và mình đã gọi là tải cái này về rồi các bạn lưu ý nha cái này là các bạn phải mua nha các bạn mua chứ không thể nào mà các bạn ờ, tải không được cái này thì mua rồi bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn coi rồi mình sẽ mở lên và các bạn thấy nè các bạn thử tính thời gian coi nó mở lên bao lâu đó rất là lâu các bạn ơi nó chạy rất là chậm không nãy giờ chưa vô nữa <laughs> phải chịu thôi tại vì máy yếu mà chơi Minecraft thì nó sẽ rất là lắc đó vào đó cuối cùng thì nó cũng vào và phiên bản cao mới nhất của nó bây giờ á phiên bản chính thức á là phiên bản 1.12.0 nha các bạn chứ không phải ở các bạn thấy nãy giờ nó khựng không nó khựng một hồi sau nó mới chạy tại vì nó rất là lắc bây giờ thì mình sẽ tạo ra một thế giới rồi ok mình sẽ tạo ra một thế giới nha tạo đại thế giới thôi cho các bạn coi rồi tạo một cái thế giới như thế này rồi mình sẽ vào luôn đó các bạn sẽ coi nè nó đứng nè nó đứng không đứng một hồi sau nó mới vô đó đứng nè rồi các bạn đếm thời gian coi nó vô bao lâu rất là lâu luôn mình sẽ để cho các bạn thấy cái độ lâu của nó như thế nào tại vì á minecraft bi e bây giờ á nó nó update hàng ngày hàng ngày á càng ngày nó càng giống trên pc cho nên là điện thoại phải mạnh lắm á điện thoại mất tiền á thì nó mới chơi được mượt mà còn mấy cái điện thoại mà cũ cũ như cái điện thoại này của mình nè đó đó chơi là nó giật giật giật giật khó chịu lắm đó Thấy không chơi cái điện thoại này nó khó chịu lắm cho nên là không chơi rồi lát nữa mình sẽ cho chỉ cho các bạn cách tải trên cái điện thoại yếu yếu này rồi ok bây giờ thì mình đã vào rồi nè à, chơi thì à, nó cũng ok thôi nhưng mà bây giờ mình mở nè mình mở lên cái setting nè đó, đứng một hồi đứng một hồi luôn phải không đó bây giờ rồi nếu mà những bạn nào mà không biết á vô chơi á mà chỉnh cái này nè render this distance gì nè đó các bạn chỉnh lên là mười mấy trên nè đó 13 trên đi rồi 13 trên thì thật sự là cái máy này nó còn đỡ á cái máy này nó còn đỡ lát á chứ mình đã gặp nhiều cái máy hạ nó rất là lắc luôn các bạn rất là lắc luôn vô là mười mấy trên là nó giật giật giật giật giật rất là khó chịu rồi ok thì chúng ta là sẽ chơi thử ở trên cái này trước tí đi rồi ở ờ, đây là cái máy nói chung là nó cũng ổn ổn một tí nó cũng không có gọi là cùi lắm nhưng mà nói chung là các bạn thấy nó cách nó vô á nó nó lâu ơi là lâu luôn còn bây giờ thì đi chặt cây này nọ thì nó cũng ok thôi chứ cũng không có gì chả có gì khó khăn hết à. <laughs> mình muốn khoe với các bạn một tí nè các bạn có thấy chữ youtube ở ngay cái trên bên góc không à chữ youtube nha các bạn đã thấy chưa rồi thôi khoe như vậy đủ rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái app store trên cái điện thoại này và mình sẽ tải phiên bản đó về và tất nhiên là đây không phải là hướng dẫn nha các bạn mà mình tải về để mình coi coi có thật sự là cái phiên bản đó có chơi được trên mấy cái điện thoại yếu yếu cùi cùi hay không rồi mình sẽ vào App Store cho mình cho các bạn coi rồi mình đã vào App Store rồi và trước mắt các bạn đã thấy là có Minecraft ở đây luôn các bạn đó, bấm vào và tất nhiên Minecraft ở trên đây á, là nó tốn khoảng là mấy mà 6 6 đô mấy á cũng khá là nhiều tiền đó và nó kêu mình là update lên nhưng mà do cái máy này nó cũ quá rồi mình không update được đó đây là Minecraft nhưng mà mình không phải chơi phiên bản này mình sẽ thoát ra rồi bây giờ thì mình sẽ vô cái mục mà hồi hồi trước mình tải á Cái mục này nó cũ lắm rồi Mình sẽ vô mình tải cho các bạn coi Đây có rất là nhiều cái luôn đúng không Nhưng mà bây giờ các bạn đợi mình tí Mình sẽ tìm tới cái mục à, mà gọi là có cái Minecraft uh, cho phiên bản máy yếu á mình vừa mới tìm xong tìm nãy giờ lâu lắm các bạn các bạn có thấy cái tên của nó là gì không Minecraft cách ra một cái Pocket Edition Lite Lite là sao là phiên bản rút gọn của Minecraft PE bây giờ mình sẽ bấm vào đó thì khi mình bấm vào á nó không có đưa hình ảnh cho mình hết á tại vì phiên bản là phiên bản rút rút gọn mà nó không có gì hết nhưng mà nó cũng là Mozan luôn các bạn bây giờ mình sẽ bấm tải coi như thế nào nha bấm tải rồi nó đang install link rồi nó đang install rồi rồi sau đó mình tải xong mình sẽ ra ngoài để coi coi là nó có thực sự là tải được hay không nha các bạn rồi ok bạn đợi một tí nó nó tải lẹ lắm nhìn vậy thôi chứ nó tải lẹ lắm quan trọng là wifi thôi đó đang tải phải không ở gần xong rồi gần xong rồi kìa nhanh lên nào nhanh lên nào ok xong rồi đó bạn bây giờ mình sẽ bấm ra ngoài cho các bạn coi ồ oh, đây các bạn nhìn xuống nè Minecraft Pocket Edition Lite đó có chữ mới nè bây giờ mình sẽ vào game coi coi nó như thế nào nha bấm vào luôn nè đó. vào game rồi các bạn ơi để mình coi coi như thế nào wow cái giao diện nó khác hoàn toàn với những cái giao diện mà mình từng thấy luôn nha các bạn khác hoàn toàn luôn mình sẽ vào option coi nó như thế nào option nè <laughs> ôi có fancy graphics được nè bật lên lớn. low graphic quality low ờ, graphic quality là gì ta mở lên luôn à hiểu rồi lower này hình kiểu như là hình như là cấu hình nó thấp đó còn cái này chỉnh cấu hình cao nè fancy graphics được nè là chỉnh cấu hình nó cao á ôi nó chỉ có mấy cái cài đặt các bạn nó bị rút gọn hết rồi nó chỉ có mấy cái cài đặt à <laughs> ok rồi đơn đơn một cái bây giờ mình sẽ tạo phòng nha các bạn star game và survival ồ oh, vô vô vô thiệt luôn nè đây đây vô các bạn đó đã chưa để coi coi nó vô như thế nào nè cho bạn coi luôn nè come on come on ồ oh, đây vô luôn nè ô oh, đã đã đã ô oh, phiên bản này phiên bản live hả live là sao mày nè ô oh, wow các bạn để ý nha trên cái thanh mà gọi là đự, để đồ á nó chỉ có 3 ô thôi với lại một cái ô là để mở cái gương lên oh, wow mình mở gương lên kìa ôi ơi sao quá trình đồ vậy oh wow hay quá để mình bắt con con con con con này cái mày hang heo đánh con heo đánh con heo đánh con heo trời ơi ôi nó mượt quá bạn ơi oh wow nó mượt kìa Mượt thiệt luôn á Ủa có, có, có, có băng nữa nè Ủa mà nhảy lúc nào ô nó chỉ có nhảy thôi à Nó không có ngồi ô nó khác nhau quá ha Ok phiên bản này phiên bản khá là rút gọn ha à, Hình như phiên bản là phiên bản nào á mình không nhớ nữa Nhưng mà phiên bản này mình thấy cũng quen quen đó Mà nó chơi mượt lắm bạn Mượt vãi trường Vô là vô liền luôn chứ không có đợi hay gì hết á Bông hoa nè Đập bông hoa Ok đã ghê các bạn ok bây giờ mình đi xung quanh coi con nó như thế nào nhưng mà có điều là chơi trên cái điện thoại nhỏ bé như thế này á nó khá là khó chơi nha khó chơi <laughs> nhìn cái cỏ ở đây nó khác với cỏ của minecraft mới các bạn <laughs> khác nhau ghê luôn á cái cỏ này kiểu như là nhìn nó gọi là nó lợt lợt hơn các bạn ok bây giờ thì mình sẽ đi đâu đây ta à, mình cũng chả biết nữa à, mình sẽ đào thử coi mình sẽ đào mấy này được không ố đào được luôn kìa hỏi mà nãy mình mở đồ lên nó có gì ta ờ hình như là không có ráp bàn chế tạo gì luôn bạn ơi <laughs> phiên bản rút gì mà rút hết sạch luôn vậy rút phải chừa lại tí chứ rút sạch xương luôn rồi ok à ở đây có cái cắt lông cù nè cắt lông cù mà nhưng mà giờ đổi làm sao ta ồ oh, hay hay hay có cắt lông cù nè mà có cù đâu cắt ta ờ à, đúng rồi cắt cây được không cắt cây được không à ui nó không nó chỉ cắt lá thôi chứ chứ nó không có lấy lại cho mình các bạn ơi nó cắt mấy cái lá nhưng mà nó không lấy lại cho mình còn ở những phiên bản Minecraft bây giờ á thì các bạn lấy kéo các bạn cắt lá nó sẽ lấy lại cho bạn cái lá luôn chứ nó không có biến mất oh wow nói chung là những cái này nó rút gọn từ lơ hết mình cũng không biết ui có cụ kia có cụ kìa để mình coi mình lấy lông cù được nha à, mình nghĩ chắc không lấy lông cù được quá các bạn ơi ok không lấy được nha không lấy được đúng rồi tại vì mình thấy trong đây đâu có lông cù đâu chỉ có vài thứ chẳng hạn như có gạch nè có gạch hoặc là cái gì nè gạch để xây nhà nữa bạn đó ok nhưng mà ờ đúng rồi giờ các bạn có có thấy không là con cù này nó rất khác với con cù mà ở trên minecraft mới bây giờ là con cù này á cái, nó cái lông chân nè cái lông nó mọc tới chân luôn rồi chứ không phải là như mấy con cù kia là cái dưới chân nó không có lông dưới chân nó chỉ là da bình thường thôi còn lông là lông ở trên người đó ok nhìn nó khác khác sao ha nhìn nó lạ lạ bạn ok và bây giờ thì à, nói chung là mình chơi rất mượt đây mình quơ quèo quơ quèo nó rất là mượt luôn nó không có bị giật lắc hay gì hết nhưng mà để ý nãy giờ nha mình không thấy con bò mình không thấy con bò ở trong đây mình sẽ xây một cái căn nhà thử coi như thế nào xây căn nhà bình thường thôi đó nói chung là chơi cái này nó nhỏ nhỏ quá mình mình không có biết làm sao để chơi luôn <laughs> khó chơi lắm bạn xây nhà nhỏ nhỏ thôi để coi coi nó như thế nào đó ok mình cũng tải trên thử cái iphone này nè coi nó làm sao ôi khoan thôi ôi nó phá nhanh như các bạn ơi đó là cái cục gạch đó mà nó nó phá bằng tay không mà nó phá nhanh vậy ô phiên bản này nó nó nó lạ quá ha nếu mà ở phiên bản bình thường mới phiên bản mà mới á phiên bản mà không có rút gọn á các bạn dùng tay mà các bạn đập gạch á thì nó đập rất lâu nha các bạn đập rất lâu tại vì gạch nó là một cái thứ rất là cứng mà cái này đập y như là không có gì đây đập lại nè y như là cục cục đất gì đó <laughs> lạ thiệt nhưng mà ok cũng được thấy nó cũng hay đó xây căn nhà rồi nè mà mà hình như là ở này nó không có tối hay sao các bạn nó không có tối hay sao á nó cứ trời sáng gì hoài luôn hay sao á mình cũng không biết nữa ok bây giờ thì mình đã có căn nhà nè ờ đã chưa có căn nhà oh yeah à, ờ, ôi có có có cửa nữa kìa nó cho mình cửa luôn ok mình sẽ đặt cái cửa này ra ô oh, cửa luôn rồi các bạn đã ô oh, vô nhà khoan từ lắp cái này lại mình không biết là có chạy tối không nữa để mình để mình tí nữa mình coi coi còn bây giờ á thì ui nó có rìu kìa ui nó có rìu kìa hay hay hay có rìu kìa rìu chặt cây đây đây có cái cây nè có cây nè Yeah Đã quá các bạn ơi Ok Chặt cây này chặt nhanh luôn nha các bạn Chặt rất là nhanh luôn nha Bây giờ mình xuống biển coi coi cái gì không Chiêu chiêu chiêu chiêu Ủa sao cái chỗ này nó nó bị cắt rồi Ô oh, Chỗ này mình không qua được nữa các bạn Ồ oh, mình hiểu rồi Vậy là phiên bản này là phiên bản nó rút gọn quá rồi Cho nên là thế giới nó y như là hình vuông các bạn Các bạn đang ở trong một cái khối vuông khổng lồ thôi Chứ không phải là các bạn đi được đi được xa Các bạn chỉ đi được gần gần ở đây thôi đây mình xuống nước nó cũng gọi là hiện lên mấy cái bong bóng nè đây không xuống nước nó cũng hiện lên mấy cái bong bóng cũng giống như vậy rồi ok này cũng khá là hay đó để mình đợi coi coi trời nó có tối hay là không nha các bạn wow các bạn ơi trời tối thiệt luôn nè mình tưởng là trời nó không tối chứ ok cắm đuốc lên cái cho nó sáng ok nhìn nó nó hơi tối tối hả các bạn ok cái đuốc ở trong đây á nó cho mình là vô hạn luôn á mình cắm bao nhiêu cũng được hết á đây mình muốn <laughs> cắm bao nhiêu cũng được mà mình không cần phải tìm than hay gì á ờ nhưng mà ở trong đây hình như không có than luôn các bạn ơi đúng rồi không có than luôn á ok đi đi nào chết rồi đi đi đi đi ủa mà có zombie không ta để mình đi coi coi tối quá mình không có thấy gì luôn á tối thui à mà điện thoại thì nó nhỏ xíu ui mình thấy rồi mình thấy rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy <laughs> mình mình mình mình mình mình thấy con zombie con zombie kìa ê từ từ anh zombie ơi anh zombie em em ở phiên bản này cũng gặp anh nữa hả tưởng là nó rút gọn là nó rút con zombie luôn chứ ai về đâu nó còn để lại con zombie cho mình đúng rồi để là zombie nó mới vui chứ rút con zombie là lấy gì vui nữa rồi ok zombie nè cha cha cha cha yeah đánh được một con zombie rồi nhưng mà nó không có thịt ở trong đây hình như mình thấy không có thịt các bạn ơi và các bạn để ý nha nó chỉ có một cái máu thôi chứ nó không có thanh thức ăn hay là cái gì hết á cho nên là nó không có thịt là đúng rồi à, à, à. Trời ơi anh zombie nè Anh zombie <laughs> Ok có zombie ơi có Reaper không ta Không có có Reaper không Để mình đi coi coi Từ từ nha từ nha Kìa có zombie kìa Hình như là chỉ có zombie thôi các bạn ơi Chắc nó rút hết cái con kia luôn rồi á Không mà hình như cái phiên bản này mình đã từng chơi rồi hay sao á Mình thấy cũng quen quen nhưng mà mình nghĩ là không đâu Tại vì phiên bản này mình thấy nó lạ, nó cũng quen quen mà lạ lạ làm sao á Nói chung mình cũng không biết nữa, nói chung là mình nói vậy thôi chứ mình cũng không biết đâu bạn ơi à, ở đây thì à, nói chung là mình đã chơi được ở trên cái điện thoại cùi bắp này chứ điện thoại bây giờ cùi bắp rồi 7 <laughs> năm trời rồi không cùi cũng lạ nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè <laughs> chết beo <laughs> ok nói chung là ở trong đây ờ, cái này thật sự các bạn máy mà các bạn yếu á các bạn tải phiên bản này về các bạn chơi chủ yếu là sao là các bạn chơi cho đỡ buồn thôi chứ mà đòi mà chơi giống như là mấy cái máy mạnh mạnh chơi phiên bản mới á thì không được nha các bạn phiên bản cũ mấy mấy phiên bản gọi là hạ rút gọn hoặc là phiên bản cũ rồi á thì các bạn chơi các bạn phải chấp nhận thôi đây chẳng hạn như này rút gọn thì mình chơi mình chỉ có nhiêu đây thôi rồi Cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha Thì đây không phải là video hướng dẫn mà chỉ là mình chơi thử cái phiên bản live này coi như thế nào Live rút gọn đấy các bạn Rồi và bước cuối cùng thì mình thấy là ok chơi cũng khá là mượt Khá là hay và khá là tuyệt vời đó rồi và cảm ơn các bạn đã xem cái video này và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình 50.000 like cùng với đó là xem quảng cáo hoặc là bấm vô quảng cáo nếu các bạn là fan chân chính thực sự nha. Fan chân chính nha các bạn. Rồi và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.